cả nhà mình hôm nay thì mình sẽ nấu ờ, hôm nay mình giới thiệu cả nhà mình sẽ nấu món ờ, gà nấu chao đáng lẽ là có món vịt nấu chao nhưng mà nhà mình thì ông xã mình ăn vịt không có được mình nấu gà với lại vịt bên đây kiếm nó không có ngon nó là vịt ờ, của Mỹ mình thấy nó mỡ như đây là con gà dai mình mua cho tàu này mọi người con gà này là nó đẻ hết trứng rồi đó nó nó dài lắm mình nấu thì nó sẽ ngon hơn đó mọi người thấy không đây mình cắt hai cái chân đó rồi à, đây mình nấu mình không có ờ, không có ờ, rau muống nên giờ mình ăn bằng cải và xanh nè với mình nấu bằng khoai môn mình thấy cái khoai bự nó ngon hơn nhưng mà mua củ bự quá nhà mình ăn không hết nên mình nấu khoai sọ và mình nấu với nước dừa này nha mọi người ở bên mỹ này thì mình thấy nó bán nước dừa này nè cái này thì nó ngọt hơn cái dừa trái nhưng mà mình không có mua được dừa trái để nấu nên mình nấu bằng nước này mình thấy ngon hơn và đây là chao mình nấu một con gà đó với là ăn mình nấu hết hũ chao này ai thích ăn chao nhiều thì nấu nhiều ai thích ăn ít thì nấu ít mình thì mình thích ướp hết chao luôn đó mình nấu hột chao hạt chao này là của chợ tàu nha mọi người người tàu luôn mình không biết tên tiếng tàu không à nên mà mình ăn cũng thấy được đó giờ mình sẽ nấu cái món gà nấu chao mọi người cùng mình nấu ha là con gà sau khi mình chặt sinh ra nha mình thì mình không có chặt nhỏ thì nó dụng lắm đó, mình chặt xong á mình nhớ mình trụng lại nước sôi nha bạn đồ ăn mỹ rồi gà mỹ thịt heo đồ á mình phải trụng nước sôi thì nó sẽ bị ngon hơn nó không có bị hôi đó, khi mình trụng nước sôi xong rồi mình để mình ráo nước bắt đầu mình ướp chao mình thì mình làm hết gần nguyên củ chao này nha bạn nào mà ăn nhanh nấu ăn luôn á thì không cần ờ, để lâu đâu mình cứ ướp một chút xíu rồi mình nấu còn nếu mà bạn nào mà có thời gian á, thì ướp khoảng nửa tiếng mình nấu đó mình ướp gần hết ruột chao luôn mình trường miếng chao đang lát mình làm chấm thôi bạn ha rồi đó mình trường chút rồi đang lát mình làm chấm mình thích ăn chao nhiều linh thì linh, linh thích gà nó chao nguyên chất luôn bởi vì linh ướp chao không à dao này á, mình bóp cũng được mình bóp nhuyễn ra mình ướp cũng được mình làm kiểu nào cũng được mỗi người tùy thích linh thì lười bóp cứ ướp lên vậy tại vì lát bạn nấu nó cũng rã ra hết à nấu gà này gà này là gà dai nên mình nấu lâu lắm nấu gần cả tiếng đồng hồ à. nấu 40 phút thôi khi mình ăn nó sẽ nóng đều đều chỉ cần ướp thôi mình thì linh thì linh không có thích ướp thêm bột ngọt hay là bột nêm hay gì hết tại mình thấy chao nó vừa mặn đậm đà với lại ướp chao như vậy với một lát bạn nấu với cái nước dừa nó đã ngọt thấm rồi mình không cần bỏ bất cứ nguyên liệu gì vô à, để linh nấu cho các bạn coi linh chỉ có nấu chao với nước dừa thôi mà nó đủ ngon lắm luôn bạn nào mà Đó. mình cứ trộn đều ướp ừ, vậy thôi cho mấy con gà nó thấm ra nha rồi bây giờ bắt đầu linh phi hành tỏi rồi linh bỏ con gà vô lên xào luôn cái này là làm nhanh các bạn ha Đó. rồi bây giờ chảo nóng mình bỏ xíu dầu thôi nha bạn các các bạn linh thì linh không thích ăn dầu mỡ nhiều nên bỏ xíu dầu để linh phi hành thơm thôi đó. bỏ chút hành tỏi vô khi nó thơm thơm để mình thử mùi gà nó thơm hành tỏi nó hơi vàng xíu là các bạn bỏ vô nha mình để cái mấy cái nồi mình nó mau nóng rồi bỏ hết vô luôn nha các bạn tài sản cái này mình nấu bếp điện từ bởi vậy mình cầm cái nồi thoải mái không có nóng rồi ha mình thích cái bếp điện từ là vậy đụng vô nó không có phỏng con xào cho thịt nó săn lại hấp dẫn rồi có hết khoai nè bạn mình khoai môn này mình nhớ mình chiên lên sơ nha chiên dầu không dầu cũng được mình lỡ ta mình hơi khét rồi à, đó bạn trộn sơ cái là bạn chế nước với nước dừa vô mình chỉ nấu vậy thôi mình không nêm bất kỳ gia vị nào nữa tại vì chao mình sẽ nhiều rồi giờ cho nước dừa lượng nước tùy các bạn nha bạn nào thích ăn ít nước thì ăn bạn nào thích ăn nhiều thì ăn gà của mình do nó dai nên mình hầm lâu rồi cái này mình phải thêm nước vô các bạn cái nước dừa này bạn ăn xong nó ngọt ngay à ăn nó không ngon lắm mình thêm nước nó sắp sắp gà là được rồi xin chào cả nhà hôm nay lại uh, gia đình uh, hai vợ chồng Triết Linh à, đến với cả nhà mình với một món à, gà nấu chao đáng lẽ thường thường mình hay ăn món vịt nấu chao nhưng mà ông xã mình thì à, ông kỵ vịt hay sao mình cũng không biết nữa nên ổng ăn vịt thì ổng không ổng có thể ăn được vịt quay ít ít nhưng mà không ăn được uh, gà, gà dạ, vịt cháo vịt nên bởi vậy mình làm gà nấu chao cho nó dễ với lại uh, ở bên mỹ này vịt nó nó mập mà nó mỡ nhiều á đó con gà này các bạn thấy ngon không đó cái lẩu gà này mình có chia sẻ ờ, cách nấu với các bạn này đó nhà bạn nào mà bắt đầu nó sôi rồi ấy là mình ăn cái này với rau muống với lại rau cải xanh nhưng mà mình thì không có rau muống hôm bữa rau muống nó dở quá nên mình mua rau cải xanh ăn nó nhẫn nhẫn nó rất là ngon nha các bạn rồi. xin mời cả nhà mình nha bây giờ bắt đầu mình bỏ vô dạ, dạ. xin xin mời cả nhà nha để mình bỏ cái ly mình qua cho nó gọn vợ chồng mình thì thích ăn món nước mà món nước thì bạn ăn lẩu ăn ấy thì nó tiện hơn cái món này thì nó cũng dễ làm ha bạn ha mình để chia sẻ cho các bạn rồi đó bạn nào mà buồn buồn đó cho món này về nấu rồi nó đỡ ngán mà bạn nào thích ăn chao nữa đó, ăn ngon và món này thì mình ăn với bún nha hai vợ chồng mình ăn với bún hấp dẫn đấy các bạn ơi <laughs> cái đại chao này là mình bỏ xà tế vô bạn chút đường chút xà tế thôi thì nó đã à, chủ yếu mình cắm chút xíu rau thôi chứ thật sự là trong đây là mình đã cho nhiều rau trâu lắm rồi Đó. thôi để ăn đi là mình bỏ bún vô nha các bạn Đó. mình thì hồi mình mua được cái lẩu này mình thích lắm bạn nó vừa nó gọn cái lẩu kia nó ấy quá bóc tay luôn này chỉ có hai lựa chọn mình ăn này không có sợ lãng gì này cái này nó sôi nó nóng lên đem theo đến những này các bạn nào mà mà thích ăn chao á mà mà ăn chao á nấu chao á ăn cái món này là hết sảy á hấp dẫn cái mùi mùi chao các bạn ừ, thơm cả nhà ông xã mình đâu biết món này đâu mình nấu hồ ăn rồi ông mới biết chứ ông không biết món này món này thì như người nam mình hay nấu mình thì chưa đi ăn tiệm bao giờ nhưng mà hồi đó mình ăn nhà bạn á bạn nấu ngon quá miếng gà xương gà ừ, ngon quá gà này là gà da nha bạn chắc em nghĩ mình bớt lửa ngon quá bạn ơi mình á mình á họ thì ngày xưa ngày xưa xưa ở nhà thì nhà không có nấu ăn món này nhưng mà mình thấy á à, bạn nào mà ăn được mà tàu hũ á tàu à, đậu hũ đậu hũ á đậu hũ á hay là ghiền ăn chao thì uh, món này uh, nếu mà ăn món này thì uh, lẩu á nè món này món lẩu lẩu kiểu gì em lẩu chao lẩu lẩu gà nấu chao á là rất hợp mà nó nó nó nó nó nó, nó nóng quá ăn cháo miếng nước gì thì nó nóng đúng nó dễ ăn thôi mình nắm hấp dẫn bạn ha hôm nay bên mình là hai ngày rồi nó nó nó có tuyết hôm nay nó hơi lạnh bởi vậy hai chồng mình ăn này là ăn trưa nè sáng mình tranh thủ nấu rồi trưa ăn rồi đi làm hai chồng làm trễ hai gì đang ngoài về ăn nè mời các bạn nha cái này là cái gì khoai phải không khoai gì à, khoai sọ đó bạn khoai sọ nữa mình thay vì ăn khoai môn ờ, khoai môn bự bự đó thì à, mình cũng thích ăn khoai đói lắm nhưng mà cái cụ nó bán rất là nhiều mình ăn không hết có hai chồng ngon hả mà ngon ờ. ừ. cái cái thịt này mà nó, nó chung với mùi chao á ngon ừ. đây cũng có nước chấm nữa. nếu mà mà mấy bạn mà nấm chấm chấm chao và sạc vợ mình làm nè linh làm nè mà nếu bạn nào mà ăn mà chao mà hết chưa có đủ đủ lượng chấm vô nó nó nó nồng thêm chao vị sa tế chao này tại vì mình bỏ sa tế á không thơm mình không có bỏ sa tế vô đây nấu tại nó có nước dừa mình để cái vị nước dừa cho nó thơm còn sa tế mình muốn ăn mình bỏ vô chén chấm chao là mình sẽ được. bạn nào ăn vịt sợ bị trúng á ăn gà gà nấu cũng ngon lắm nha gà này gà này linh vợ mình mua ở chợ tàu á bởi hả nó dài ăn ngon lắm bạn dài này các bạn nó là già đẻ hết trứng rồi nhưng mà gà mái các bạn nhưng mà ăn con gà này thì bạn mới có cảm giác là gà dai nó nó dai dai cực cực còn ăn gà nguyễn nó mềm lắm bở lắm lúc trước mình nấu nấu nghe thấy cũng bằng mỹ hả mà mà gà mái mà nó, nó đẻ trứng thôi ừ. không em không nghĩ gà mỹ đâu gà này gà ta cái chân nó đâu rồi để mình lấy cái chân chân màu đen à? không phải chân nó màu đen gà này dạng ta nhưng mà tâm quản sao cái chân nó có thịt hình như con gà mỹ là chân lúc nào cũng có thịt còn chân mà không có thịt là chân gà ta hai bạn ha để mình nhớ có hai cái đây cái chân nó nhỏ xíu quý quý như vậy nè đúng là ta hai bạn ha mình mới xử xong miếng lường đó Rồi. kiếm cái Thôi, ăn chân, không ăn chân gà đâu gặm <laughs> ra là... mới ăn chân gà rồi đấy <laughs> bạn ơi ờ, còn nguyên cái cái cái đầu nè có màu nè này ủa gà trống hả ta có cái màu nè em không nghĩ gà trống gà mái mà nó nó có màu ta nó đẻ mà đến nổi mà cái xương nó già quá chứ già quá nó đẻ mà cái xương ờ, xương mà xí, xí sau cái mông đó bạn nó bị sụm luôn ừ. khi nào nó già quá nó nó chuyển hạ <laughs> không biết không ừ trứng gà này là gà để trứng nó thải ra à. ở bên mỹ ăn được này thấy ngon như bạn cái cái cái mà cái cái cải xanh này mà mà mà mà nhúng chao vô nó ngon quá mấy bạn ơi thơm á lại cái rau cải này nó nhẫn nhẫn đó mà bởi là bạn bỏ trào vô bạn nào không biết ăn cải này thì ăn rau muống mình cũng thích ăn rau muống nhưng mà do cái chợ này mình duy trì này nó không có rau muống ngon bởi vậy bên đây mình có dạng đó không đầy đủ như bên việt nam mình uống gầy là dai dài dạ, dữ răng mình là thuộc lại là tốt đúng không các bạn dài con gà này à, mấy ông già mà vô bờ rồi ông ngồi đây ăn không nổi không có răng ăn không nổi à, mà mà nói gì nói cái chân gà mà dai dai mình à là món nhậu đó là cái cánh đó cánh cái phần à. trong của cái cánh ờ, đó mà nó ra vậy đó già lắm nhưng mà gà này bạn nấu lâu nó ra nước ngon gà này chủ yếu nấu phở á ngon mình nấu trong bếp mình bỏ lên đây rồi bạn còn dai nữa bạn bạn luôn nó cũng dai dai mà gà mỹ sẽ ăn nó vỏ lắm gà mỹ mình mới nấu một cái là nó mềm mình chưa kịp thấm chao á nhưng mà ngon đúng không ạ mà em mà em em làm mấy món này mà với cái cải xanh này đúng á nó làm mình không có ngán á mình đang ừ. miếng gà ví dụ này ăn vô cái cải xanh tự nhiên đó nó giống như là mình, mình ăn lại miếng cà khác nó vẫn ngon không biết là bữa này nó hợp thì sao bạn ha mình chỉ ờ, biết vậy thôi Việt Nam mình có mấy món mà ăn phối hợp rau mà ngon hay nhưng cái này chủ yếu là ra nhiều thịt thì chắc không có ăn nhiều được đâu tại bên đây cái thịt thịt thịt không á bạn cá thì cũng có mà ít lắm phải ăn trước này cứ một tuần mình ăn một ngày là gần ba bữa thì bạn nghĩ rồi quanh năm suốt tháng cái gì đó như đó là tới mình luôn bởi vậy cái rau mà chấm gì ngon lắm Bueno. Dạ. Linh với ông xã Linh cũng hợp lắm Ăn cái gì á cũng thích giống nhau bởi vì Linh nấu món nào ra ông cũng hưởng ứng á, bởi nhìn hết chứ mà thí dụ Linh thích món ông thích món á, thì lại nấu ra nó dư lắm uổng mà bạn nấu mà bạn nấu thì nó chút xíu thì ăn đâu ngon không nấu Trời ơi, nấu rồi nấu cả nồi vậy nè nhìn nó mới hấp dẫn nó mới ngon thôi bạn ha mà thí dụ một mình bạn ăn nó đâu cũng ngon đây có ông xã mình phải đứng theo nấu ăn khoai bên mình khoai sọ nó bự mà nó bự ừ. món này mình thấy đúng là món ăn chơi ừ, ăn chơi vừa ăn ngon vừa ăn, vừa ăn no cũng ăn chơi mình thấy thấy ừ, gầm cái ăn gà dai thì nhân vật nó dài gặp chơi chơi đã gặp ngoài em thấy nó <laughs> đứt nhóm bạn nào mà nhậu á nhớ mua gà dai về nấu vậy nè tại vì ngồi từ đầu tới cuối tiệc á thì ăn cũng nổi gà thì thịt nó vẫn còn chỉ cần một con nhỏ thôi là bảo đảm bạn ăn hoài hết cứng quá sao bạn ăn chỉ bạn nào khỏe khỏe răng cỏ ăn mới dễ cải xanh này nó, nó ăn cũng nhiều món ha ừ ăn với bánh xèo hợp với bánh xèo hợp với ờ, mà các bạn ăn không biết bên Việt Nam mình có bạn nào ăn gà hấp hè không ha hai vợ chồng linh thèm món đó lắm mà chỉ có Việt Nam làm mình linh không có làm món đó được tại linh không có hèm nên món nào linh có thể làm được mà món đó là thua cái đó phải đúng là hèm ăn mới ngon bằng nào coi nào biết ha chắc cũng có bạn ăn và không biết ngày xưa hồi mà mình ờ, mình còn nhỏ cái cải xanh là mình ghét cực kỳ luôn nha tại đắng đúng tại vì nó cay hay đắng hay sao á ừ. khó ăn hơn cái cải <laughs> salad mình nhưng mà khi mà mình lớn á mình ăn ờ, món mấy món với cải xanh là mình thấy mà rất là ghiền luôn nếu biết ăn là nó rất là ghiền ngày xưa mình ờ, mình đi làm á mà cái món mà mình mình là món món món ruột của mình là món um, canh cải xanh đó tôm khô phải không tôm khô tôm khô canh cải ờ, xanh với lại bỏ gần vậy đó là mình là nấu món này rất là giỏi <laughs> rất dễ nấu Nam mình có mấy con gà ta bạn nấu gì ăn cũng ngon ha gà chế biến nhiều món bên đây mình nấu mình phải coi loại gà ngày xưa mình cũng cũng nấu ăn cũng cũng ờ, biết nấu những món ờ, cơ bản hồi đi làm á giờ lấy vợ rồi thì ờ, nhường bỏ rồi hết rồi nhường lại <laughs> nhường lại danh hiệu vua đầu bếp cho bà xã mình luôn lên đây ông xã mình xạo lắm không biết nấu hết mà cứ mình kêu ông nấu mỗi ngày đó không biết vậy mà trong khi hồi xưa mà ông ông chưa lấy mình ông tự nấu ăn xong bây giờ nó không biết làm tôi chưa hỏi không biết các bạn nào giống tiền trạng giống giống linh luôn ha cái gì cũng không biết rồi, rồi thôi mình làm hết nhưng mà tại vì mình linh ăn theo cái vị của linh á nên đúng là ông không biết nấu mấy món linh thích ăn ví dụ đơn giản cơm thật thật dạng nấu được nhưng mà khi linh thích ăn mấy món như vậy nè bún riêu mà linh nấu giải chiến thì ổng đâu biết nấu cho thời linh nấu luôn à, linh nấu ổng ăn ổng là ăn chuột và ổng thử hoài món nào ổng thấy ngon linh hỏi ông linh nấu à, linh mở quán ha lớp mốt về già mà hết làm việc á mở quán nè <laughs> ổng nói mấy người mà nói mình nấu ăn ngon á mở quán thường thường khách sạn à <laughs> không biết các bạn nào nghĩ <laughs> giống lên không yeah. Dạ. mình hỏi ông mình ăn ngon mà mình thấy ăn ngon thiệt mình hỏi ông xã mình ăn ngon ổng nói ngon thiệt nói hai mốt mốt về già dạ, mình mở quán mình bán đi cũng nói mấy người mà tự nói mình nấu ăn ngon rồi mở quán bán là phá sản biết sao cái ngày mà cuối tuần rồi qua bên ờ, bên ờ, bà nội mẹ mình chơi á mẹ mình nói mẹ ông nói mẹ mà mà mà mở quán nấu ăn ngon lắm á bao nhiêu người tới ăn mà <laughs> cũng câu đã luôn ở à. à, có bị chửi không <laughs> không, không có đâu này nản là chiến sĩ bạn ha người ta ta chưa nấu ra gặp người là cản đường cản lối không xả lên được cái á kêu nấu á thì không biết nấu thật mà ăn là biết chê khen nha bạn ăn đấy anh thấy nó cũng được cứ cũng được nghe mình cũng tự ái nấu cực ăn cũng được hỏi ngon hay á cũng được vậy mà ăn cũng dữ <laughs> cũng được mà cũng dữ này có chén bún mà anh ăn rau nhiều không? Rau ngon. Đổ rau hết rồi bạn không? Rau bự quá à, mà giờ mình chén bún chỉ để tượng trưng thôi cho nên lấy thôi chứ thật sự rau là chính. bên hai chồng lên làm đi làm á hơi bu bu á nên ít ăn rau phải có dịp mà ngồi ăn rau thì ăn đã đúng là con gà dai nếu mình nấu nó lâu lâu nó ngon hơn bạn ha ăn gà mỹ nó mềm á nấu vậy rồi cắn cái nó đứt á nó không ngon ngon ờ, đúng dài thật nhưng mà ngon không ừ, đúng rồi dài mới ngon không phải nó còn nghe mùi gà mỹ anh nào gà mỹ nấu với cái nó không nghe mùi gà bở bở mình nó bở bở mà cái này này phải nấu lâu lâu chút để nó thấm cái chào vô miếng thịt đó nó ngon với gỏi khoai đã dùng chưa nãy giờ ăn khoai chưa dạ anh ăn nào bằng khoai ngon khoai nó, nó béo á ừ. sợ, sọ sợ bên đây bên chợ bên mỹ này nè bạn mình biết sao nó bán nhiều lắm chợ tàu cũng bán chợ ấn độ cũng bán nha bạn đi chợ mỹ không biết thu phút này nhớ có bán không biết mỹ có ừ, hồi phút nó hay bán đồ đồ mỹ ở à, đồ việt nam nói chung đồ châu quá anh thì nào không cũng hơi lớn con gà này á bạn không cầm ăn là bạn cắn một cái nó bay phải bắt nhất nó, nó dài quá sao bạn cắn đã bên trong đã quá ừ. cho này được các anh nhúng vô ăn liền không sao ha ừ. ăn sống sống luôn cái rau này ăn sống thế nó khó ăn sống khó ăn à em thấy ăn với ờ, bánh xèo sống sống vậy á ăn nó ngon ừ đó ừ. hôm này chỉ là ờ, mình rau này đúng là chỉ ăn với bánh xèo nó ngon quá ha hôm nay mình chỉ cái trụng trụng vô là ăn hơi thằng nhiều quá Ô, mình nấu chao ăn ăn lẩu đó các bạn vừa ăn rồi vừa hít hà <laughs> nó nóng tại hai vợ chồng nên cũng ờ, kén ăn các bạn ăn phải đúng lẩu là ăn vừa nóng vừa nhầy thổi thổi vậy nè ăn nó mới ngon còn chuột bạn nấu sẵn rồi bạn múc ra tô ra chén ăn á cũng cảm giác ngon nữa đã biết mấy ông mà ờ, mấy bà mà đang cỏ rồi ờ, yếu thì sao ăn nổi nó ờ, dài dài vậy à, mình ăn còn bất lộn nữa rau xả mình là tốt á mà còn la làng và mấy bạn hiểu con gà này nó dài sao á ở bên Việt Nam mình chưa bao giờ ăn gà dai bao giờ gà dạng dài, dài dài mà chưa bao giờ qua đây là ăn chìm miếng luôn nước chào ngon quá nước chào tại nó có khoai môn nó, nó ra nè à nó ngọt rồi ừ. ngọt hơn khoai môn với nước dừa à đúng rồi nước nấu nước dừa nha bà nếu mà ở Việt Nam mình nấu á thì các bạn bỏ gì trái hoàn toàn thích nữa thì thêm xíu nước sôi thôi cho nó loãng ra thôi tại vì cái nước dừa trái của mình nó không có ngọt lắm còn cái dừa chai nãy mình cho bạn coi đó nó ngọt nó hơi hơi giống nước ngọt hay sao ấy. nó nhớ hồi đó mình đi ăn lẩu á ờ, ờ, mình thích là thêm ờ, thêm bún <laughs> thêm nước <laughs> cho thêm bún đi cho thêm nước đi thêm rau đi <laughs> hồi đó hồi, hồi không nghĩ ra sao mới thêm thêm, thêm nồi lẩu khác cho lẹ hồi đó không nghĩ ra tiện cứ thêm bún hết bún rồi thêm bún thêm rau biết hồi nào bạn nào còn tuổi trung học giống hai chồng mình ha hai chồng lên ha ông xã mình nói ồ sao không thêm cái lẩu thêm cái lẩu thì nó tiền đúng không bạn bạn kêu một cái lẩu 50 ngàn bây giờ bạn ăn thì bạn xin thêm miếng nước thì người ta đâu tính tiền rau thì ít thì người ta cho nhiều người ta vẫn tính thì với rau bắt quá có năm mười ngàn à rồi bạn kêu một cái lẩu mới thì cái gì đâu lỗ mà hồi thanh niên mình còn trẻ trung ăn thịt chi nhiều bạn rau với nước với bún là đã khỏe rồi nhiều lúc lâu lâu nhớ là em thời đi học vui vậy sao thì mấy chén à ừ, anh là chén chén thứ mình chén thứ ba tư ba tư hả em có chén bún nãy giờ hay đó là em gấp rau ăn không à ừ. xíu bún à hồi xưa mình nhớ mình đi ăn lẩu cái dĩa bún nó có chút xíu bây giờ ở nhà mình làm bún một hạt dĩa bự ăn tha hồ không bao giờ hết hồi xưa cứ sao ăn mới đụng vô đũa cái hết quay lại hết chưa hồi xưa mình mình sức ăn mình nó, nó cao hơn bây giờ ăn lượng ăn nhiều hơn giờ ăn dần dần, dần đi xuống <laughs> lượng ăn giờ xuống không ăn nhiều lắm tuổi xưa tuổi đi hả bạn ha trẻ trâu là tuổi đi đói ngày đi ra đường chơi tụ tập bạn bè ăn uống bởi vậy nó nó khỏe còn giờ mình chỉ có đi làm đi về đi làm đi về mệt lớn rồi, xíu không tính ra rồi hai chồng lên ăn gần hết chỗ vào quên dĩa vào nhưng quá đó, ờ, hồi nãy linh làm nhiều chao là để lúc bạn trụng rau vô này nè bạn nó bị lạc nước ra đó nó ngon bạn nào mà không thích ăn nhiều nước nữa thì phải bớt nước lại chao nó sẽ đậm đặc hơn khi bạn nhúng rau vô vậy này đó nó chúng nó, nó thấm vô rau nó ngọt Còn cái cái nước mình nó bị lạc ở bên đây thằng bên giờ đó thịt thì cứ đẩy qua đẩy lại rau cỏ thì dành ăn còn thịt anh ăn đi em ăn đi ngán lắm rồi với bạn nghĩ coi ngày ăn ba cử không bò không gà không heo bò gà heo lâu lâu mới có cá tại cá mình ăn theo kiểu của việt nam mình ăn cá con con nguyên con cá kho hay gì thì phải đi chợ tàu còn chợ mỹ là có bò gà heo như vậy bạn làm tới đặc biệt đặc biệt nha mình thấy người mỹ người ta ít ăn cá các bạn ừ. ít lắm có ăn thì ăn uh, phi lê vậy cá phi lê thôi những món mà nướng sơ hay là chiên sơ vậy thôi không có như mình ờ, về cá là phong phú từ mình mình xứ mình là Việt Nam mình là xứ biển mà về món đủ loại món cá phong phú ta ăn trúng gà dai nấu ngon ha ừ. bữa hôm em nấu con gà kia nó không ngon gà mỹ bữa hôm lên nấu nhanh đó bạn lên nấu uh, tại vì gà mỹ bạn nấu nửa tiếng rồi nó rụt hết rồi nấu từ hai phút ba chục phút rồi nó rụt đã hết ngồi thì nấu vậy nó nhanh bạn đem đi làm lệ chứ mà ngồi mà hành 40 phút rồi ngồi ăn giống mình thì đâu có thời gian tại vì nó ăn thịt nó dở ra này để ăn cái này ngon ăn mà ăn lâu <laughs> ngồi vừa ăn vừa hít hà <laughs> nó nóng nóng rồi chân cài nha nay bên mình ờ, bắt đầu trời cũng ấm ấm rồi nay ờ, nay là hôm qua mấy hôm mấy hôm nay là hay à, mình là đây là tháng 3 tháng 3 là cuối tháng 3 phải không tháng 3 là bây giờ nửa tháng 3 nửa, ờ, thì ờ, qua nửa tháng 3 chút rồi mà tuyết mới có hai ngày hai ngày rồi tuyết phủ trắng luôn rồi nó ấm ấm lại nó cứ vậy đó cứ hai hai ba độ hai ba độ vậy hai ba độ c hai ba độ c ngày nào vậy nó ấm ấm dần nó không có âm độ nữa bên linh đó bạn bây giờ bắt đầu nó chuyển qua ngày ngày nó dài hơn đêm giống như Việt Nam mình có câu đêm tháng 5 khi nằm đã sáng các bạn ha ngày tháng 10 chưa cười đã tối bây giờ bắt đầu bước vô gần tháng 5 tháng 4 tháng 5 đó bạn thì bên Linh là 9 giờ nó mới tối 7 8 giờ bạn còn thấy mặt trời sáng phình phật rồi à. bởi vậy mùa này là bắt đầu là tung tăng tung tăng đổi giờ đổi giờ đó bạn hôm nay là bên linh là 7 giờ 7 giờ rưỡi nó mới bắt đầu đi tối giống Việt Nam mình là 5 giờ chiều á còn à, chuẩn bị mai mốt mà tới vô hè đó là 9 giờ nó mới tối mình linh sẽ cho các bạn coi anh chưa rồi rồi bên mình à, hôm qua mới đổi giờ đó bạn nó lùi đồng hồ vô lùi mình bạn lùi lại một một tí sớm hơn tiếng ừ. bởi à, nên à, sáng nay à, sáng nay hai vợ chồng mình cho con mình đi đi học và ngủ quên <laughs> thằng bé đi học trẻ tí ngon quá ngon, miếng cuối các bạn mình đã giờ, dạ, giờ dạ, miếng cuối à ngon và vẫn ngon ngon đến miếng cuối chao nấu càng ngày càng rạc bạn ha đó bây giờ nó càng ngày càng thấm vô video của hai chồng lên đây tới đây dài lắm rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha hẹn các bạn ở video kế tiếp bạn nào thích mà món hai vợ chồng lên nấu á nó cũng linh nấu là đơn giản rồi à. <laughs> thì um, các bạn có thể nấu giống linh để mình thưởng thức cũng được cái đó nó cũng dễ lắm tại linh nấu ăn theo giả chiến món nào linh cũng nấu rồi linh ăn thì thấy ngon không biết các bạn nấu rồi các bạn ăn như thế nào uhm, hai vợ chồng linh tới đây là tạm biệt các bạn nha bạn nào thích video của hai vợ chồng linh nhớ bấm subscribe cho hai vợ chồng để uh, có động lực làm tiếp nha các bạn hai chiếc <laughs> linh uh, uh, xin chào các bạn các bạn uh, thích thì bấm like subscribe hay chia sẻ cái, ờ, cái ờ, video của mình nha cảm ơn bye bye bye bye bạn